Những sự trùng hợp kỳ lạ và sự thật về đấng Moses từng là một vị pharaoh. Tại sao Tổng thống Roosevelt lại bị ám ảnh bởi những phiến đá trên tấm gỗ rồi? Mối quan hệ tôn giáo giữa Ai Cập và Do Thái là gì? Liệu rằng Moses đã từng là một vị pharaoh Ai Cập? Những bí ẩn này vẫn là một ẩn số cho đến khi những cuộc tìm kiếm kho báu trên đảo ốc diễn ra. Rất nhiều người thậm chí đã bỏ mạng cho công cuộc làm giàu này đã hơn 200 năm trôi qua, nhưng những sự thật về tôn giáo được phát hiện trên hòn đảo này vẫn đặt dấu chấm hỏi cho nhiều người. Sự thật đó là gì? Đừng quên xem hết video của chúng tôi ngày hôm nay. Tâm linh cuộc sống một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn yêu thích chủ đề tâm linh và những bí ẩn thú vị đã luôn đồng hành và theo dõi những video của chúng tôi. Bí ẩn lời nguyền trên hòn đảo Qua Báu của Canada Nằm ngoài khơi bờ biển của Canada, đảo Oak là một trong số khoảng 360 đảo thuộc vịnh Mà Hồng, tĩnh lặng và xinh đẹp. Tuy nhiên, đằng sau sự tĩnh lặng đó lại là một câu chuyện dài, bao gồm cả sự bí hiểm và cả những bi kịch. Từ các học giả cho tới những nhà thám hiểm, nhiều người đã tìm đến đây với hy vọng có thể giải mã được bí ẩn về sự tồn tại của một hố tiền trên đảo. Câu chuyện của hố tiền trên đảo Ork bắt đầu vào năm 1795 khi một thiếu niên tên Daniel McGuinness từ ngôi nhà ven biển của mình nhìn thấy những luồng ánh sáng kỳ lạ phát ra từ đảo Orc Daniel đã cùng hai người bạn đến tìm hiểu và phát hiện một cái hố đặc biệt có đường kính khoảng hơn 3 mét trong khu rừng trên đảo. Cả ba thanh niên cùng nhau đào xem có điều gì lạ ẩn chứa trong chiếc hố. Trong quá trình đào bới, họ đã vô cùng phấn khích khi tìm thấy những đồng tiền vàng kỳ lạ. Sau khi tiếp tục đào sâu hơn nữa, Daniel và các bạn phát hiện một phiến đá che giấu một đường hầm ở phía dưới được chắn lại bằng những thành gỗ. Sau vài tuần tiếp tục tìm kiếm nhưng không phát hiện điều gì khả quan, những cậu bé đã quyết định bỏ cuộc. Và bí mật về hòn đảo dấu vàng dần lan truyền khắp thế giới. Đã có những đội thám hiểm chuyên nghiệp, thậm chí đã sử dụng hết những thiết bị tiên tiến, nhưng gần như không thu lại được một chút kết quả gì. Hố tiền này thực ra có dạng hình trụ, cách mỗi 10 feet sẽ được ngăn lại bởi một tấm gỗ rồi những khoảng cách này được canh rất chuẩn bởi những người thợ chuyên nghiệp. Đến khoảng cách 90 feet tính từ mặt đất, người ta phát hiện một phiến đá trên tấm gỗ sồi được khắc những ký tự đặc biệt mà mãi đến năm 1860. Theo nguồn tin từ những người quan tâm đến kho báu trên đảo Oak cho biết, giáo sư về ngôn ngữ James Litchit của trường đại học Dalhousie đã thành công trong việc giải mã thông điệp trên phiến đá. Theo đó, trên phiến đá là dòng chữ, 40 thước phía dưới 2 triệu bảng đang được chôn giấu. Tuy nhiên, càng đào sâu, nước càng bắt đầu tràn vào hố. Mặc dù đã sử dụng đến các máy bơm công suất lớn, nhưng mực nước vẫn không thể rút xuống. Giống như đáy hang này đã được thông với biển. Đến năm 1896, đoàn thám hiểm đã dùng thuốc nhuộm màu đỏ đổ xuống hố để tìm xem hang này thông đến đâu. Kết quả là tìm được ba cửa để hút nước trong hang. Năm 1909, ông Roosevelt người sau này đã trở thành Tổng thống Mỹ Roosevelt, cũng tham gia đội săn tìm kho báu. Lúc này ông mới 27 tuổi, và trong lúc đương nhiệm, ông vẫn không ngừng cập nhật thông tin về hòn đảo này. Rất nhiều cuộc tìm kiếm kho báu được diễn ra. Mọi người đã vẽ sơ đồ chi tiết của hố tiền, đào sâu đến 90 feet và thực sự máy dò kim loại đã tìm thấy rất nhiều kim loại trong vòng 100 feet. Sau đó không phát hiện được gì thêm bởi sâu thêm 10 feet nữa là đến một cái hồ chứa nước lớn với cấu trúc như thế này, nhiều người đoán rằng đây chính là một ngôi mộ dưới đáy biển. Liệu ai có thể tạo ra một công trình vĩ đại như thế từ hàng trăm năm trước? Kho báu nào được chôn ở nơi sâu nhất của một ngôi mộ dưới đáy biển? Trên thực tế, hòn đảo này đã gắn với một câu chuyện kỳ bí liên quan đến bí mật của đảo óc. Truyền thuyết nói rằng kho báu trên hòn đảo này sẽ chỉ được tìm thấy sau khi có 7 người thiệt mạng trong cuộc tìm kiếm và đã có 6 người ra đi tại nơi này đây rất giống với lời nguyền sắc ướp đáng sợ của vua tu thần Tutankhamun. Điều trùng hợp là có nhiều mô hình bí ẩn được phát hiện trong quá trình tìm kiếm có liên quan đến nền văn minh Ai Cập cổ đại. Sự thật tôn giáo được phát hiện trong quá trình đi tìm kho báu. Trong quá trình thám hiểm, người ta tìm thấy rất nhiều con số và những ký hiệu khó hiểu. Nhưng có hai trong số những ký hiệu cơ bản đã được dịch ra. Một là ký hiệu tổng bộ nhớ, hai là chữ thập sự sống Ankh của Ai Cập. Đây không phải là thập tự giá, bởi ở giữa chữ thập này có một khoảng trống. Vì thế mọi người chắc chắn rằng đây là chữ thập Ankh. Đây là một thập tự có tay cầm biểu trưng cho cuộc sống. Liệu nó có liên quan gì đến thập tự giá hay không? Đến hiện tại, có ba sự suy đoán được cho là chính xác nhất về biểu tượng này. Giả thuyết thứ nhất cho rằng bản nháp đầu tiên của đại thi hào người Anh William Shakespeare đã được cất giấu ở đây vì trong quá trình trục vớt, một mảnh giấy nhỏ, trên đó có hai chữ W và Y rất trùng khớp với hai chữ cái đầu tiên trong từ William và kho báu này ẩn chứa bí mật của ông. Giả thuyết thứ hai cho rằng kho báu này là do cướp biển để lại, bởi trong thời gian đó có rất nhiều cướp biển hoạt động tại vùng biển Caribe. Trong đó có một cái tên cũng bắt đầu bằng W và Y, đó là William Kidd, một tên trùm cướp biển khét tiếng, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các tàu buôn Âu Mỹ và giả thuyết thứ ba được cho là thú vị nhất, đó là về chén thánh. Một huyền thoại tôn giáo ẩn sâu nhất mà những tín đồ trên khắp thế giới cho rằng đây là bảo vật vô giá, sẽ đem lại sức mạnh cho người sở hữu. Huyền thoại về chén thánh bắt nguồn từ một truyền thuyết rằng mặt nạ xác ướp của Tutankhamun có nhiều lớp, tựa như những con búp bê Nga. Tutankhamun lên ngôi vào khoảng năm 1330 trước công nguyên. Song thời gian trị vì của ông không lâu – bởi cơ thể suy yếu. Vua Tutankhamun qua đời khi chưa tròn 20 tuổi. Vì ông mất quá đột ngột nên chỉ được chôn cất trong một ngôi mộ mượn và cuối cùng vị vua trẻ ấy đã bị lãng quên. Nhưng sự xuất hiện của vị vua thứ hai là Thutmose khác với những nhà vua khác bởi mặt nạ xác ướp của ông được khắc lên biểu tượng Ang. Vị pharaoh này là một huyền thoại trong lịch sử Ai Cập khi được cho rằng ông bất bại trên con đường chinh phạt của mình. Thutmose được cho là anh trai của Akhenaten và là chú của Tutankhamun. Một học giả về đạo Do Thái và Ai Cập cổ đại là Sigmund Freud cũng đã nghiên cứu về mối quan hệ của Thutmose. Sau khi phân tích bối cảnh lịch sử và tôn giáo, ông ấy thấy rằng Akhenaten và Thutmose có thể là những người sáng lập nên thuyết độc thần. Akhenaten là vua của Ai Cập, còn Thutmose thực ra là thủ lĩnh của người Hy Lạp. Sự thật về Moses có giống như những gì trong Kinh Thánh trái tim của quỷ. Thật trùng hợp rằng khi truyền thuyết nói rằng Thosmos đã bị đẩy ải, thì trong kinh thánh trái tim của quỷ, Moses cũng đã bị lùi đẩy. Và cái tên Thosmos có nghĩa đen là con trai của Chúa. Nếu tách bốn chữ đầu của Thosmos, đằng sau sẽ còn lại từ Mos, nghĩa là con trai của. Thêm một chữ S phía sau sẽ thành tên của nhà lãnh đạo huyền thoại Moses. Kinh Thánh nói rằng Moses là con của một phụ nữ Hebrew khi nhận biết đứa bé sơ sinh là con trai, bà tìm cách cứu con mình khỏi bị giết theo một chiếu chỉ của Pharaoh ra lệnh tàn sát tất cả bé trai thuộc dân tộc Israel nô lệ ngay khi chúng vừa chào đời. Khi biết không thể bảo vệ đứa bé lâu hơn nữa, Jochebed đặt đứa bé vào một cái nôi và thả trôi theo dòng sông Nil. Moses may mắn trôi giạt vào nuôi công chúa Thermosis đang tắm cùng các nữ tỳ. Cuối cùng, cậu bé Moses được công chúa nhận làm con nuôi và trở nên một thành viên của hoàng gia Ai Cập. Nhưng không lâu sau đó, khi Moses lớn lên, trong một lần đã ra tay giết chết một quản nô Ai Cập để cứu một người Hebrew. Moses buộc bị phải chạy trốn rồi trở thành mục tử. Thời điểm này cũng trùng khớp với khoảng thời gian nhà vua Thurs I biến mất. Vì thế người ta tìm thấy có nhiều điểm tương đồng giữa thuyết độc thần của Akhenaten và do Thái giáo. Hàng loạt vấn đề, ví dụ như cả hai bên chỉ tồn tại một vị thần không có chân dung. Ngay cả các vật phẩm tôn giáo cũng rất giống nhau một vị Anubis kỳ lạ cũng được tìm thấy trong mộ Tutankhamun. Trong khi Anubis là vị thần chết của Ai Cập, chịu trách nhiệm về sự sống và cái chết, thì trong do Thái giáo, Chúa đã tạo ra Anubis để bảo vệ chiếc dương vàng gọi là hòm giao ước. Khi Moses ra khỏi Ai Cập, Chúa đã ban cho anh ta một linh vật thiêng liêng. Nếu Thosmos thực sự là Moses trong lịch sử, điều này sẽ giải thích được tại sao cả hai tôn giáo này có rất nhiều di tích giống nhau. Vậy điều này có liên quan gì đến lý thuyết kho báu? Rất nhiều người theo giả thuyết thứ ba cho rằng kho báu ở nơi sâu nhất đảo Ork phải là vòng nguyệt quế và chiến thánh. Khi Moses mang vòng nguyệt quế qua sông Moon, tiền thân của hội tam điểm đã đánh cắp và giấu thánh tích trên đảo Ork, sau đó để lại một số hiệu bí mật. Điều này cho thấy rằng kho báu này không phải chứa vàng bạc mà nó ẩn chứa những điều linh thiêng hơn thế. Điều này cũng giải thích được tại sao lại có những chữ cái và ký hiệu